Thưa các anh chị và các bạn, trẻ con có một điều thú vị rất tuyệt vời mà hình như càng lớn chúng ta càng mất dần đi, đó là lòng bao dung. Lũ trẻ rất dễ tha thứ cho bố mẹ, dễ giận nhưng mau quên. Có những lúc nếu người lớn lỗi lầm đó, tổn thương đó thật khó để tha thứ, nhưng bọn trẻ lúc đó giận dữ đấy, tổn thương đấy, đau khổ đấy, nhưng thoát cái chúng đã tươi vui trở lại. Đúng là trẻ con, hay cũng bởi suy nghĩ đơn giản thẳng tuộc không vòng vo toan tính mà lũ trẻ luôn là những vị quân sư cực kỳ hiệu quả cho người lớn có những thứ đau đầu người lớn mà với bọn trẻ lại giản đơn vô cùng vì chúng nghĩ đơn giản sự trưởng thành cũng vậy người lớn của chúng ta đôi khi phải vấp ngã hoặc gặp một áp lực đủ mạnh rồi vượt qua được thì sẽ trưởng thành lũ trẻ rất khác chúng trưởng thành đôi khi lại từ việc chúng phát hiện hoặc khám phá hoặc thành công một điều gì đó bé xíu thế nên tôi luôn hồ nghi câu nói của người lớn không có áp lực không có kim cương dù về lý thuyết có thể đúng nhưng cũng tùy vào mỗi đứa trẻ có những đứa trẻ áp lực giúp chúng trưởng thành nhưng cũng sẽ có những đứa trẻ áp lực khiến chúng tự cô lập bản thân và cũng có những đứa trẻ áp lực khiến cho chúng muốn buông bỏ cuộc đời vấn đề của người lớn đó là phải hiểu khả năng chống chịu áp lực của con mình đến đâu và phải dạy cho con năng lực chống chịu áp lực trước khi nghĩ áp lực có thể giúp cho con mình trưởng thành. Con của người ta có thể nâng được 20 kg, không có nghĩa là con mình cũng vậy. Mỗi đứa trẻ là một bản thể riêng biệt, hiểu con được thì mới yêu được con đúng. Và một điều nữa cũng thú vị không kém, đó là lũ trẻ càng có tuổi thơ hạnh phúc thì chúng càng có năng lực chống chịu áp lực cao hơn những đứa trẻ phải trải qua những tuổi thơ nhiều bất hạnh đó là bởi gặp những áp lực ngoài kia, lũ trẻ sẽ được dựa vào những hạnh phúc mà chúng từng có để hy vọng cũng như để làm điểm tựa bật nhảy. Bằng một tuổi thơ quá nhiều bất hạnh, chúng thường sẽ có nguy cơ buông xuôi vì không chịu nổi thêm nữa. Cảm ơn các anh chị và các bạn.